Ok anh em và Duy Khải xin kính chào anh em nha Và xin kính chúc anh em xem video vui vẻ Và ở lần này thì đây là một trận đấu ờ, với Lâm Minh Chủ của mấy chủ ờ, Đại Lương Sơn à, Một trận chung kết khá là gây gắt của cao thủ Thiên Hạ Vô Tinh Đó là Võ Đăng Kiếm sẽ tranh với dàn báo đó là Thiên Bang và bây giờ chúng ta cùng xem sơ lại sơ đồ hai cầu thủ này để trước khi bắt đầu trận chung kết ngày hôm nay nha em ơi. Và trong trận chung kết ngày hôm nay thì chúng ta sẽ vẫn với hình thức đó là bo 5 nha em và ai thắng 3 sẽ là người win nha em ơi. Và trong trận đấu này thì uh, cao thủ Thiên Hạ Tinh đang chịu cho mình một cái xét vinh diệu đó là áo và đôi giày sẽ kích hoàn toàn những trang bị còn lại nha nam đó và đang sở hữu cho mình ờ, một cái kiếm cặp phong một ờ, dây chuyền cặp phong cái kiếm này khá đẹp anh em ạ tóc 37 ba cấp quá đẹp và một cái dây chuyền cặp phong một đai lưng cặp phong và một cái nón kim quang và một ờ, bao tay kim quang và một nhẫn linh nhạc và một nhẫn chống kháng họ một à, cái à, ngọc bội chống kháng họ và một đai lưng à, cặp phong đó và một sự như mình một con ngựa phiên phiên vũ à, cánh cảm 10 đó là cái uh, áo và đôi giày cái bao tay kim quang cái nón kim quang đó, cái đai lưng uh, cặp phăng ha ok khải ok anh cứ so đây em đang uh, mới chào này bên kia <laughs> quá đẹp và trận đấu chúng ta chỉ còn khoảng 20 giây thôi em ơi. Và vừa rồi anh Vèo đã soi sơ qua nhẹ xếp đồ của Thiên Hạ Vô Tình đúng không anh? Nếu vậy trận ra thứ ừ. hai chúng ta sẽ ra soi đồ của dàn hạ bá tiếp tục cho anh em xem. Trận đấu chính thức bắt đầu nha mọi người chắc chắn với anh em mình làm trận đánh đến từ vị trí của thiên hạ tình là nhân kiếm nhanh phèo ơi hoàn toàn nhân chắc kiếm chắn là nhân kiếm rồi chúng ta đã thấy nhân kiếm xuất hiện trong lôi đài rồi anh em ạ hai môn phái cận chiến đợi tính sơ qua thì à, anh em cũng có hay nói đó là nhắc dân à, long nhiều nhân kiếm đó là một câu nói à, đi truyền miệng của giám viên kỳ một của chúng ta rồi liệu ở trong trận đấu này liệu thiên bang dàn báo có lập lên thành tích hay không thì anh em hãy chờ đợi sự đột biến đến từ thiên bang nha năm cơ hội dành cho Thiên Bang ở trong trận đấu này cũng có vẻ nói là có đó nhưng mà đỡ mà so sánh giữa Nhân Kiếm với lại Thiên Bang thì sự ờ, đam với lại cái sự gây hiệu ứng tốt thì bên Nhân Kiếm cực kỳ khỏe anh em. Chúng ta thấy đã có rất nhiều pha mà Thiên Đạo vô tình đã áp đảo được cao thủ Giang Ngã Báo rồi. Một pha có hai pha mà Giang Ngã Báo đã phải bị khức lại và thụt máu rất nhiều luôn cả quá hay luôn trong trận đấu vừa rồi thì chúng ta thấy rằng là thiên hạ tình đang là một cái kèo trên hoàn toàn nhánh hoàn toàn trang bị cho mình những set đồ quá đẹp và đi kèm với những cái hiệu ứng gần như là cây uh, những trang bị hồng kim phái rất đẹp mắt rất khó chịu dành cho thiên bang đây là pha thứ ba pha thứ ba thiên bang ờ, phải ăn những lùng đam rất là đáng cỡ thời gian đã trải qua một phút rồi và lợi thế đang thuộc về cho cao thủ ờ, võ đăng kiếm khi đã có đến 3 phá áp đảo và ăn được rất nhiều đam trong những cái phá áp sát của mình và chúng ta hãy chờ đợi những cái đột biến đến từ phía của các thủ giảng ngọc áo rất khó chúng ta có thể xem ra một trận đấu rất khó dành thiên thương ba một pha áp sát quá tốt đến từ Thiên Bang Liệu có được cái ba không? Pha rồi chúng ta có thể thấy rằng có những đòn ít hai khá tốt đến từ dàn báo Nhưng mà đỡ cảm giác cái lùng đam thì không được khỏe cho lắm cứ vẻ như là võ đang quá trâu anh ơi Quá trâu Đó là những pha đánh hoàn toàn đến từ vị trí của Thiên Hạ Vô Tình Liệu kết thúc được không? Một chút nữa thôi phải rồi chúng ta chỉ thấy rằng dàn nhà báo chỉ còn khoảng tầm 1 đến 2% máu nhỏ nữa mà thôi. Một pha có thể ở đây là một trận đấu ờ, khá là hoàn toàn trọn vẹn dành cho Thiên Hạ Tinh. Tiếp tục vào dính đến từ dưới Thiên Hạ Tinh. Ôi, không tin được. Quá nhanh em ơi. Để xem liệu kết thúc được không. Chúng ta thấy là từ đầu trận đấu đến bây giờ thì 2 phút rồi. Những cái uh, lợi thế vẫn đang thuộc rất nhiều về cho thiên hạ vô tình khi đã có đến năm pha à, sáu pha tiếp đầu các thủ thiên vương ngang và đã có một pha xém nữa thì thiên vương ngang đã không còn một miếng có trên kề rồi tiếp tục là một pha nữa của tăng kiếm và cuối cùng kết thúc được rồi bốc hơi quá hay luôn anh em ơi trong trận đấu rồi thì không còn gì nói thêm cực kỳ hay dành cho anh thiên hạ tin và chúng ta đã có một không trong đấu đầu tiên với một lượng đam thì không thể nói nữa anh Phèo ơi với 192.000 đam thì thì không thể nào mà Thiên Bang có cơ hội win trong trận đấu chung kết này quá khỏe còn tỷ số bây giờ là một không rồi nhau một không cho cao thủ à, thiên hạ vô tình rồi Thiên Vương Bang này PK cũng khá tốt đấy thành viên nhưng mà set đồ của thiên hạ vô tình là quá đảo so với set đồ của giàn đặc phái ok bây giờ chúng ta đợi cho hai bên thầy tiền một xíu và chúng ta sẽ đến với hiệp thi đấu thứ hai ha chung là cơ hội dành cho anh bên ờ, Thiên Bang thì rất khó. Với khoảng hơn 3 ờ, phút trôi qua thì với luồng đam của mình chỉ mới được khoảng 42 nghìn và bên Thiên Hạ Giao Tình thì đã có cho mình một pha rút kiếm quá hoàn ảo 192k đam một pha có thể nói đó là một cái cái, cái tỷ lệ nó khá tuyệt đối đơn giản là có thể là gọi là gấp gấp 4 lần đam rồi quá khỏe và bây giờ chúng ta chờ đợi hai cầu thủ tài ờ, tỷ một tí chúng ta sẽ vào trong anh em cùng xem diễn biến rồi đó thứ hai nha năm đó là một trận tranh chung kết rất là khó dành cho cầu thủ Giang Nga Báo. Khẳng định Chúng ta đang đến với ờ, hai cái món làm trận của Giang Nga Báo à. Là cái tay và cái bộ nhớ anh em nó tiên đương xem làm trận thì chúng ta sẽ có bộ người tay và một bộ thực và trong thời gian chờ đợi thì chúng ta có thể xem nhẹ với sơ đồ của dàn ở báo ở khu vực mình ngồi luôn nè anh Phèo ơi thì uh, như anh Phèo nói là bao tay 550 và ngọc bội làm chậm 540 thì bên cao thủ này có cho mình 90 500, 90 chậm Đó, 90 chậm Và một cái chì uh, băng sắt 79 và kháng họ 25. Và uh, cái hiệu ứng sát thương 96% với cái chì băng sắt 79 như thế này thì nó chỉ vừa đặt mốc 7 uh, 73 mà, mà thôi. Thì so với 73 như thế này mà bên hướng của Thiên Hạ Giao Tình đang có cho mình sở hữu 160 chậm thì với cái lượng băng sắt này thì không ăn thua nữa mà, không thể nào ăn thua được. Rồi anh em chúng ta vào trong Phèo ơi không thể nào vô được tiền hạn vô tình mặc làm chậm khá nhiều mà chùm này bắn sát lại rất ít anh em ạ chúng ta xem mức làm chậm của thiên hạn vô tình này là cây nướng chậm 40 cái bao tay chậm 40 đôi giày chậm 40 và cái đai lưng anh em bốn món làm chậm như thế này và với cái chùm bắn sát có 79 thì thật sự là hơi bị khó bắt anh em hơi bị khó bắt với lại phục hồi của cái áo là 60 mươi anh em phục hồi của cái áo bình thường là 60 mươi quá chỉnh luôn em ơi quá nhịn quá nhịn quá đẳng cấp nói chung là so về sách đồ thì hoàn toàn là thiên hạ tình sẽ có một tỷ lệ win rất cao không thể nào mà nói thêm được rất là cao rồi trận đấu chúng ta sẽ bắt đầu sau uh, vài giây nữa này ơi vài chục giây nữa khải bắt cho thiên hà thiên bang xếp thằng dương phái thì khải cho cân kèo <laughs> cái này thì khải không biết được em hả đúng Các rồi phèo lai như này gọi là xong mồm hợp lai à chuẩn xong mồm xong <laughs> mõm gọi là xong mõm hợp lai mới đúng nguyễn vũ ừ. gọi là xong mồm gọi xong mõm cho nó oai oách xong mõm hợp lai giữa duy cải và cu phèo thì dấu hiện tại đang là một không cho cao thủ võ đan kiếm anh em nhé một không cho võ đan và bây giờ tầm 20 giây nữa hiệp thi đấu thứ hai sẽ chính thức bắt đầu cơ hội thì ờ, trên lý thuyết sẽ vẫn còn rất nhiều cho rằng các báo nếu chiến thắng được 3 hiệp nhưng mà chúng ta thấy với set đồ của cao thủ ờ, võ đan kiếm sơ đồ khá là trình lệch so với rằng là báo thì anh em đang xem thì đừng quên ờ, ghé vào kênh youtube với khả minh của khả cũng như là của anh phèo ủng hộ cho một like chia sẻ ủng hộ cho anh em ơi và không gì hơn kính chúc anh em buổi tối xem lao gì nhé và trận đấu chúng ta đã chính thức bắt đầu đó là một sự à, khép nép ở vị trí à, xấu giờ Để xem dàn báo có cái thực sự tính toán hơn hay không Phải rồi quá khó luôn này mà Chỉ dính một vài kiếm thôi thì dàn dàn báo đã có thể nói là mất hết 2 phần 3 lượng máu của mình rồi đó mà nói mà thiên bang này chiến thắng uh, võ đăng thiên hạ dinh này thì anh em là chúng ta vẫn nói là, là một sự ờ, cái kèo nó không được cân cho lắm nhiều anh em comment là Khải ơi ờ, đưa cho Thiên Bang một set ờ, Hồng Kim Môn Phái được cân kèo Cái này là Khải không đưa được đâu mọi người <laughs> Cái này đồ này là chúng ta đã mua Cũng như là sở hữu ở cụm mấy chủ Đại Lương Sơn Anh em sắm đồ như thế nào Thì anh em sẽ có những trang bị như vậy để anh em tham gia Chứ không thể nào mà ừ, đi ờ, đưa đồ này nọ tầm bậy và anh em không có được nha mọi người <laughs> và chúng ta cũng sẽ tưởng tượng đến một cái tương lai sáng cho thằng Á Báo nếu thằng Á Báo mà win được ở trận chung kết này thì anh chắc chắn sẽ có hắm thiền tại những thần truyền các bạn à. hơi khó anh ạ cái đó cũng là một, thấy... một, một ước mơ <laughs> chúng ta thấy từ đầu trận đấu đến bây giờ thì nhìn báo vẫn đang bị công kích rất là nhiều đến từ vũ ờ, hàng kiếm bốn lần pha liên tiếp mà hàng kiếm vẫn đang ép à. rất khó chúng ta đã thấy đã có sự đột biến đến từ phía giàn báo rồi Xin chúc mừng cho giàng Hà Pháo. Một pha Như vậy là tỷ số đã là một đều rồi Khải ơi. Đúng rồi nơi một pha đột biến quá hay trong pha vừa rồi của giàng Hà Pháo. Đó anh em có thể thấy không? Như anh em cũng đã nói là Thiên Bang vẫn cơ hội, chỉ chờ mong vào sự đột biến đó là ít 3 thì không ngờ pha vừa rồi thì cũng đã kết quả một đều dành cho mình. trong một trận đấu khá hay dành cho hai cầu thủ. Và giờ chúng ta sẽ tiếp tục uh, rao đấu thứ ba nha anh em ơi. Rao thứ ba sẽ được diễn ra. Trận đánh khá là hay trong uh, cầu thủ giàng Hà Pháo trong pha vừa rồi. Có vẻ như pha rồi à, cảm giác Thiên Bang à, đánh khá tốt nè mọi ơi bật phát một là bốc hơi luôn quá nhanh giấc mơ về cái hóng tiền đại nhãn thần trì của giàng a báo đang từ từ mở ra rồi anh em đang từ từ mở ra rồi chúng ta hãy cùng hướng tới trận chung kết và tiếp tục sang trận chung kết đầy kịch tính này giữa hai môn phái võ đang và thiên vương tỷ số đang là một đều rồi cho hai bên tẩy tỷ ờ, trong vòng mấy phút và chúng ta sẽ tiếp tục vào ờ, hiệp thiếu thứ ba nhé Hải thấy anh vẫn hay nói về cái sự đột biến của Thiên Lương ma Đúng và rồi. cuối cùng đã có sự đột biến rồi anh em ạ. Đã có sự đột biến, đã có sự đột biến trong đầu đấu thứ hai. <clears throat> Vừa rồi thì một số anh em bảo là võ đang hết tỏa vọng anh em. À, theo em nghĩ chưa hết đâu tại vì là chỉ mới bắt đầu hơn 2 phút thôi, chưa hết đâu anh em Sau khi dính những phay thứ hai và tiếp tục đó là những phay ba của Thiên Bang thì có vẻ như là anh Thi Hải Tình không thể nào kịp nhồi máu này mà. Nhiều anh em bảo là hết tỏa vọng không phải này mới chỉ một phút hơn thì không thể nào hết tỏa vọng được đâu không thể nào hết tập vòng được bây giờ chúng ta vâng, sẽ bây giờ thì uh, anh em mình tiếp tục vào uh, soi lại sơ đồ của hai bên một lần nữa cho anh em vào sau xem cái ok anh ơi chúng ta thử soi nhanh cho anh em sơ xem sơ qua cho nó em xem đi ok Bây giờ thì chúng ta sẽ xem lại cao thủ vừa rồi đã chiến thắng cho mình một cái pha khá hay Ở vị trí 12 giờ đã gửi cho mình được một đều Thì uh, thiên bang này đang sử hữu cho mình đó là một bao tay làm chậm 50 Và một ngọc bội làm chậm 40 Thì hiện tại thiên bang đang có cho mình 90 làm chậm và một à, cái nón à, cực phẩm định quốc 30 một cái nón à, một cái đai, à, cái cái áo định quốc cực phẩm 50 phục hồi và một cái chuyền kháng cả 20 hợp kim và sức mạnh 10 cái nội lực thì không không, tính đến rồi và sử dụng như mình một cái chì xấu dòng khá thường đối bên sát thì không được cao cho lắm và một đai lưng chón kháng hỏa một à, nhẫn kháng hỏa và một cái nhẫn trên chống 40 và một đôi giày tóc 40 và kháng lôi 30 và một con ngựa thố phiến kháng cảm 7 500 máu và anh Phèo có thể xem lại set đồ của Thiên Hạ Tiêu Tình giúp em luôn anh Phèo ơi Ok, bây giờ thì chúng ta sẽ đến với một set đồ rất đẹp của Thiên Hạ Vô Tình Cao thủ à, Võ Đăng Cao thủ này sở hữu cho mình cây à, cặp phong chân vũ kiếm Nón kim quang Dây chuyền à, cặp phong Một set vinh diệu đó là áo Và cái đôi giày cực đẹp Cái bao tay kim quang Cái đai lưng kim quang cái nhẫn trên kỹ năng vốn có một cấp nhẫn lăng nhạt nhẫn dưới là choáng và kháng hỏa và cái ngọc bộ choáng kháng hỏa sơ qua thì chúng ta thấy là có bốn món làm trọng làm chậm 160 ha và đi con phiên vũ phòng thủ vật lý cũng ờ, khá là ổn anh em ok bây giờ thì chúng ta hướng tới hiệp thi đấu thứ ba của trận đấu này ok anh Lâm và bây giờ chúng ta đã bắt đầu trận đấu này để xem trận đấu này liệu dàn báo có thực sự ờ, win được hay không hiện tại ờ, đây sẽ là một sự đánh cẩn thận hơn dành cho cầu thủ thiên hạ Hữu trong rào đấu thứ hai có vẻ như anh hơi bị chủ quan cho quá chủ quan trong pha tranh rào đấu thứ hai và chúng ta thấy ở những giây phút đầu tiên thì thiên hạ vô tình đã bắt đầu sử dụng cả thiên địa vô cực nữa rồi anh em ạ vẫn là những bàn rượt đuổi của thiên hạ vô tình đến à, giảng áp áo chúng ta hãy chờ đợi những cái pha đột biến như ở hiệp thi đấu thứ hai vừa rồi của cao thủ giàn áo này xem còn có sức đột biến nữa không và xem võ đan phải cẩn thận hơn rất nhiều với những pha ít nào của giàn pháo và khi mình chưa bình luận sẵn đây anh em ạ tỷ số đã là hai một cho giàn pháo rồi và vừa rồi có vẻ quá nhanh dành cho cao thủ dàn hạ báo chúng ta. Xin chúc mừng hai một một cái tỷ thế lật ngược kèo quá hay luôn Phèo ơi. Đây là một sự đột biến quá hay dành cho cao thủ dàn báo. Không thể tin vâng. được. Công cuộc lộn ngược dòng đang ờ, mở ra cho giàn hạ báo và hám thiên đại nhãn thần trì đang đợi giàn hạ báo. <laughs> Ở những cái lần tra giải, chúng ta hãy cùng chờ đợi hiệp thi đấu thứ ba. Một pha lật ngược tình thế quá hay dành cho thủ dàn báo. Cực kỳ nhanh luôn em ơi. Chờ tí reset máy. Và bây giờ thì uh, có sự uh, reset máy đến từ vị trí của Thiên Hào Tình. Anh em cùng chờ đợi 5 phút nha anh em ơi. Anh em và Khải cùng chờ đợi, vẫn Phèo cùng chờ đợi 5 phút nha anh em ơi. Đây sẽ là trận giao đấu thứ tư. Đây sẽ là trận giao đấu thứ tư. Chúng ta cùng đợi xem. 2-1 đã nghiêng hoàn toàn về cho dàn báo và vào bắt dính quá tốt. Chưa được hiệu quả cho lắm. giờ là tiếp tục những pha áp đảo của thiên vương của đang kiếm thiên vương mang lần này ờ, đang ờ, ở trên ngựa rằng em chưa có những pha phản công anh đang rất là tự tin ở trên ngựa sau khi đã anh hai một thì đang cách biệt khoảng một không thì hiện tại anh ờ, Thiên Bang này đang khá tự tin và chắc là đang chờ một đội cái sự sơ hở đến từ vị trí của Võ Đăng Thiên Hạ vô Tình mà thôi. gần 2 phút đã trôi qua và chúng ta thấy thiên vương mang bây giờ thì thiên vương mang đã xuống nữa rồi tiếp tục là một pha áp sát của hai cao thủ hãy cùng chờ xem những đột biến như vậy đã tiếp tục có một pha mà kết thúc nốt của dàn hàng pháo rồi Khải ơi Quá hay luôn trong trận đấu vừa rồi chúng ta thấy rằng Thiên Bang cũng đã tìm được một sự sơ hở quá đáng tiếc đến từ vị trí của anh Rõ ràng và đã có cho mình 3-1 Một trận đấu khá tuyệt đối Một cú hết trick quá hay trong những trận đấu cuối cùng này Xin chúc mừng dàn báo đã chính thức lên ngôi quán quân giải đấu và là minh chủ của cậu mấy chủ Đại Lương Sơn nha em ơi. Quá hay luôn Phèo ơi, trận đấu quá hay dành cho Thiên Bang, không gì tôn vinh hơn. Trận đấu này cực kỳ hay, gọi là cực phẩm trong trận đấu ngày hôm nay. Và như ở hiệp thi đấu thứ nhất và hiệp thi đấu thứ hai mình đã bình luận giấc mơ về cây hóng thiên đại nhẫn thần phi của cao thủ dàn báo đã trở thành sự thật rồi anh em ạ. Đã trở thành sự thật rồi một biểu dương vũ khí hoàng kim môn phái đang chờ đợi thằng báo ở phía trước không và có một cuộc lỗi ngược dần thành công quá hay của thiên vương bạc quá xuất sắc hay luôn không còn gì nói theo mà trong trận đấu rồi thì thiên bang kiểu dạng như là đã bất bài được hướng đi của um, anh võ đan em là dính vài đan có thể là bốc hơi luôn em à không thể làm được gì luôn và... top 4 là được uh, à, 10 kim 10 <laughs> kim nhé báo đại ca <laughs> và 10 km vòng sáng nha và chúng ta không có gì nói hơn thì rất đáng tiếc dành cho cao thủ thiên hạ vô tên chỉ dành cho mình hạng áo quân đó là hạng thứ hai mà thôi và đây là một trận đấu rất đáng tiếc dành cho cái cái ngôi vị mà có vẻ như là Khải bên Phèo đang uh, chủ đạo về hướng anh uh, thiên địa uh, thiên hạ vô tên này khá là cao nhưng mà như anh em mình dự đoán thì không được chính xác hôm nay chắc anh em mình chắc phải là một pha nhảy cầu anh Phèo ơi hoàn toàn sai <laughs> hoàn toàn sai trong trận đấu ngày hôm nay khá đáng tiếc Thôi ờ, ok, bây giờ thì uh, giải đấu đã khép lại thì xin chào tất cả những anh em bên fanpage của Khải nhá và bên kênh youtube của Khải nhá Bye bye anh em bên đấy nhá, chúc anh em có nhiều sức khỏe Và bây giờ chúng ta quay lại với à, một đàn VIP No 1 server Phật Sơn cái Sử đó là một đàn hạt rồi, ok, ờ, bên trong đất của mình nhé bye bye tất cả anh em bên kia nhá ok rồi bye bye tất cả mọi người bên phèo luôn nha em cũng về bên uh, của em đây bye bye chúc anh em một ngày xem livestream vui vẻ nhá ok anh em và trận đấu của ta kết thúc thì nói chung là rất đáng tiếc dành cho cầu thủ thiên hạ tin nhưng mà đó cũng là một trận đấu để anh ta có thể cọ sát và có thể uh, mùa sâu sẽ cố gắng hơn không gì đáng tiếc hơn đây là một trận đấu cơ hội dành cho anh ta khá là nhiều và bây giờ chúng ta sẽ trở lại với cùng với chỗ khả năng tham gia em ơi ok anh em